Yes. Hello. Dạ. Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Yes, teacher. Teacher. Teacher. Dạ, Chào dạ, con nha. Trời ơi học hành vất vả quá ở trên trường cái nào rồi nhỉ nhắn tin cho cô nào các bạn ăn cơm chưa ăn cơm chưa hello teacher hello teacher hello teacher hello teacher hello teacher hello teacher hello teacher hello teacher Hello anyone. Teacher. Hello teacher. Hello, xin chào. đã Đây. Mẹ dạ, dạ. em. Các bạn nào, bạn nào, bạn nào mà hôm nay học nhiều nào, hôm nay bạn các bạn nào học nhiều nào, cô xem nào. Các bạn nào phải học nhiều, ui, Linh Linh phải học nhiều. Này, cũng biết là các bạn đang học online ở trên trường rất là vất. Bạn nào phải học dạ. online chính còn vừa xong mà à, vào lớp cô Ngọc luôn này, comment cho cô biết nào. Quá, bạn nào chào cô em chào cô con chào con các bạn ổn định tương hồi chưa con chào cô con chào anh chị ông chị bên đi em chào cô nè Ờ, ai đang gọi đấy ạ? Anh có học không? Hay rồi. Lớp mới nhà học được. Các bạn định chưa ngồi chưa nhỏ không cứ ngân mình có thể chữa bài nhá. Một tí nữa không các bạn ổn định chỗ ngồi nha có rất nhiều bạn ổn chỗ ngồi rồi nè có rất nhiều bạn ổn định chỗ ngồi rồi nè hello hello cô ngọc và thầy quân kìa hôm nay có thầy vương nhá hôm nay lớp mình có thầy vương nhá how are you today oh today I just I feel a little bit tired, but when I get off, you are so happy. Thank you. Thank you, Đinh Hạ Lâm. Yeah. After a long day of working, I feel a little tired, but when I get off, you I feel so happy. We have seven minutes left. Okay, we have seven minutes left, Then we will start the meeting, and we will start the class now. Okay, just let us um, well, good morning. Oh my God, this Good evening, not morning. Hello, teacher. Yes, hello. Good evening. Do you have water? Do you have water beside you? Have water. Các bạn có đang có nước ở bên mình không? Các bạn có đang có nước ở bên mình không? Nếu chưa có thì ra lấy nước nha. Ăn uống xong rồi đúng không? Gặp thân xong rồi. Hello. Bảo Ngân đang học với ai đấy? hiệp hiệp hiệp díu thế nước của hiệp đâu ừ nha lớp lớp mình uh, chuẩn bị nha mẹ ở mày cả bạn nào ăn cơm rồi comment cho con nào bạn nào ăn cơm rồi nào chứ không nha tập một ngày thấy các bạn học hành vất vả quá học hành vất vả quá một các con con à ừ đấy đúng rồi ăn cơm rồi thì nhắn tin cô biết à? nhá con ăn xong rồi cô ờ, ờ. ngọc ngà ừ tí đi hôm nay con không thấy bài tập của ngọc ngà cho nên là con cũng thấy ờ, cái tay thiếu thiếu có động vào nữa đúng rồi kim ngân ăn hết ở đây bạn nào ăn cơm rồi nhắn đi con ăn cơm rồi nhá ok Gia Linh à, con ăn cơm xong rồi đúng rồi mình ăn cơm nhá thì mình mình tổ chức nhá như cô là tao các bạn wow các bạn nào có cuốn là lấy nhá dạ. bây giờ nhá là 8 giờ rồi cô sẽ tặng thời tắt phim của các bạn nhá cô sẽ tặng thời tắt phim của các con rồi đợi 5 phút nữa để cho các bạn có lớp ổn định nhá được không nhá ok I love you. Teacher. Teacher. Okay. Yes thì bây giờ thì bây giờ cô sẽ tạm thời tắt mic của các bạn để đợi 5 phút nữa để lớp mình ổn định nhá và cô sẽ bắt đầu buổi học bằng việc kiểm tra một số bài của các bạn và chữa bài nhá đó ăn cơm rồi comment cho cô biết nào ăn cơm rồi cho cô biết nhá chứ là không không biết đâu con ăn cơm rồi ôi khang ăn cơm rồi rồi an phú ăn cơm rồi đó để các bạn comment rồi nè nhớ nha rồi các bạn ngồi để cô nhìn qua một lượt này, cô nhìn qua một lượt này. Nguyễn Kim Khánh à? Khánh đúng không? Đang cầm bóng tay ấy. Ok, rồi. Bài hôm nay nhá. Bài hôm nay hơi khó một tí các bạn. Bài hôm nay hơi khó một tí. Ôi, I say screen này. No, why you say screen? Ờ, ai lại share screen thế? Nhỡ tay. Đúng không? Nhỡ tay đúng không? Rồi, bài hôm nay hơi khó một chút cho nên là các bạn nào quickly come to take your notebook. Okay, come to take your notebook and your pen or your pencil. Các bạn nào đi ra lấy cho cô bỏ và lấy cho cô bút chì hoặc là bút mực nha. Bài hôm nay sẽ hơi khó một chút cho nên chúng mình phải viết ra vở nhá mình phải viết ra vở hoặc ra giấy để mình tổng hợp lại nha mấy hôm nay mình phải dùng đến vở và giấy bút rồi và từ bài sau các bạn sẽ cần đến một quyển vở và một chiếc bút có mực <laughs> ok hoặc là bút chì để mình viết bài nha yes diệp có vở rồi nha bắt đầu từ bài hôm nay đó nhưng mà cô ơi hôm bữa màn hình của con bị đen hết nên con bị thoát ra không biết học bài gì ạ nên con chưa gửi được bài Ừ, thế thì mình xem lại video nhá, mình xem lại video nhá rồi làm bài con rồi. Thấy các bạn khoe hết vở với này, Gia Linh có vở với này, Linh dùng vở rồi, Ngọc Khuê có vở rồi. Tốt lắm, Hiệp có vở rồi. Toàn có chưa? Toàn có chưa? Yeah. Okay. Yeah, các bạn nhá. We need to have a notebook and a pen or your pencil. Can you raise your pen or pencil for me to take please? Can you, can you, can you raise your notebook? I have a notebook here in the black. And how about you? I have a notebook here and raise your notebook. Can you show me your notebook? Okay, great girl, great boys. We have all the notebook and today we will use this to write down all the things we studied in the notebook. on. And today I will guide you how to use mind map. Hôm nay cô nếu mà còn thời gian cô sẽ hướng dẫn các con làm sơ đồ tư duy và cũng là cách để cho các bạn học bài một cách nhanh nhất nha. Nhưng mà nếu mà còn thời gian nó còn không thì mình sẽ phải đợi đến bài ngày mai à bài hôm sau. Nha, còn nếu hôm nay là có nhiều thời gian thì cô sẽ làm còn không thì mình sẽ phải đợi đến bài hôm sau nha. Rồi, ok. And now where's your pen? Where's your pen? Can you show your pen please? Cô không thấy bạn nào có bút à? Có bút không? bút đâu? Bút đâu? Bút đâu? Quickly, quickly. Yes. I see that Hoàng Tú Phương has a yellow pen. Ngọc Quê. Yeah, okay. Good boys. Good girl. And now we let's start with the lesson today. Nào, chúng mình sẽ đặt hết chiếc notebook xuống and pencil xuống bút nha, xuống xuống bàn nha. Mình sẽ bắt đầu chữa bài nào. Okay, get started. Yeah, are you ready for the class now? <laughs> yes, okay. We need to take some exercise. Mm, we need to take some exercise. Mm, okay. ok con có nhiều bút màu ok nào bạn còn một cái các bạn có bị đen màn hình không nếu bị đen màn hình comment cho cô nhá uh -huh. cô sẽ vào group giỏi tiếng anh cùng con à ha giỏi tiếng anh cùng con các bạn nhớ vào lớp sớm nhá như hôm nay là vào lớp muộn này toàn vào lớp muộn này thì là làm sao mà cô biết được là các bạn có đang học không nào I'm sorry that uh, some of your student the student uh, give me the exercise so late các bạn gửi bài khám muộn cho nên là cô chưa thể chữa được thì chút nữa cô sẽ uh, comment cho các bạn để chữa bài sau nhé còn mình sẽ là mình chữa những bài mà cô đã chữa rồi nha cô sẽ chữa những bài mà cô chữa rồi và các bạn nộp bài sớm nha ok nào mình sẽ lướt một lượt nào bạn an nhiên à bạn an nhiên này nộp muộn nè thế thì nữa cô chữa sau nhá ngọc khuê này ờ, khang trước chữa rồi này an phú rồi nè à hà an đâu nào ok bài của Hà An nhá bài của Hà An nhá thì bây giờ cho cô hỏi là Hà An có ở lớp không ta có Hà An ở lớp không có Hà An không Hà An comment cho cô nào à Hà An Hà An ồ Hà An hôm nay mà lại lại bận rồi thế cô cho các bạn xem bài của Hà An nhá ai vẽ đây ủ không được vẽ lên bảng đâu con bên em bảo là cô khó chữa bài lắm nhá rồi các con ngoan nhá nào ok we and this is my homework yeah my name is Haan and this is my homework okay who's calling yeah not calling yeah and now do you have my dog do you have my dog Mm -hmm. I don't know, let's see. I don't know, let's see. Trong cái bức tranh đầu tiên là hôm nay có cái bài mà về kể chuyện đấy đúng không các con? Đúng rồi thì cô sẽ chữa về cái cách kể chuyện nhá. Trước tiên là về việc chúng mình kể chuyện. Kể chuyện ở đây là gì? Là mình kể lại, mình nói lại đúng không? Chứ không phải là mình đọc lại. Ok, thì bạn Hà An đã làm rất tốt việc này. Tuy nhiên là bạn Hà An thì chỉ có hơi uh, Ờ, phát âm chưa chuẩn thôi đó thì kể chuyện như bạn Hiệp này hay là bạn Khang này bài bạn An Phú này cũng là kể chuyện rất là hay đó thì các bạn làm bài rất là tốt thì bên cô sẽ ờ, cho một cái bài mà mình có thể chữa nhá rồi nào mình bắt đầu từ bức tranh đầu tiên picture one do you have my dog và bác trả lời là I don't know let's see cái bức tranh này có nghĩa là bác có thấy bác có có có thấy chú chó của con không ừ, bác không thấy để bác xem nào ờ đúng không I don't I don't know let's see this is your dog ok cái câu này là câu hỏi vì vậy mình sẽ hỏi là is this your dog các bạn nhớ nha các bạn nhìn vào tranh là lấy chiếc pencil nào chiếc pencil các bạn đâu Where's the pencil? Ok, lấy cái pencil chỉ vào trong cái màn hình cho cô. Point to the picture. Cái dòng đó. Đọc cho cô. Is this your dog? Đúng không? Nào. Is this your dog? Đây là chó của cháu à? Đúng không? Đây là chú cún của cháu à? Đúng chứ? Ok, đây là chú cún của cháu à? Rồi, thì tiếp tục bạn ấy sẽ nói là như nào Your dog. No, my dog have pink ears. À, ok, câu này phải chữa rồi đúng không? Bạn nào bạn nào phát hiện ra lỗi phát âm của bạn nào? Bạn nào phát hiện ra lỗi phát âm của bạn nào comment cho cô nào? Bạn nào phát hiện ra lỗi phát âm của bạn trong này nào? Comment cho cô nào. Comment cho cô nào. Biết nào. Rồi. No, my dog has big ears. Okay. No. No, không. Chó của cháu có những chiếc tai lớn. Has big ears. Thì bạn ấy làm rơi mất âm gió rồi, đúng không nhỉ? À, tiếp tục nhá. This is your dog đấy lại cái câu đấy câu này câu hỏi cho nên mình sẽ dùng là is this your dog is this your dog câu hỏi nhá cái này mình sẽ học sau nhưng mà mình phải nhớ là khi câu hỏi thì mình sẽ đảo to be lên trước is this your dog đúng rồi nguyễn hoàng ngân comment đúng rồi bạn thiếu âm s rất là nhiều no my dog has short legs đó thì để các bạn nhìn rõ hơn thì cô sẽ cho bạn xem cái màn hình của cái bức tranh này nha của cái bài tập ý ok đúng không ôi cái này thì mờ quá các bạn lại không nhìn được nhỉ thì trong cái bài vừa rồi nhá thì những cái câu nào mà mình phải có âm s thì mình phải có S vào và mình kể chuyện mình cứ đọc từng câu một thôi đúng không nhỉ đó, hay là bài ở dưới này là bài à, luyện viết này có mấy bạn viết không à, nhớ viết nhá nhớ viết bài nhá ok các bạn viết bài chưa viết bài chưa Úi giời ơi, nhắc đến viết bài là các con tôi sợ lắm. <laughs> nhớ nhá lớp mình thứ nhất là hôm sau mình sẽ vào sớm nhá các bạn vào sớm trước 8 giờ không vào muộn như hôm nay đâu nhá các bạn rút kinh nghiệm cho cô nhá đó thứ hai là mình sẽ làm bài tập đầy đủ và gửi cho cô để cô chữa bài nha bài tập hôm 11 là một là đọc chuyện này kể chuyện lại cho cô này hai là tả cái bạn nam này này theo cấu trúc mẫu này ba là luyện viết này có thể đọc cái bài này cũng được đấy bạn nào chưa làm thì về làm cho cô và gửi lại cho cô nhé ok nào bài hôm nay bài hôm nay nó sẽ ờ, hơi khó một chút cô đã bảo rồi nó hơi khó một chút nha các bạn có nhìn được trên màn hình không can you see the screen ok các bạn có không có thì gật đầu cho cô biết nào gật đầu cả lớp gật đầu cho cô nào Can you see the screen? Okay, good. So let's start it. Hôm nay mình sẽ học về đại từ nhân xưng. Các bạn nhớ nha, trong vở đâu nhỉ? Các bạn viết to nào, đại từ nhân xưng. Trong tiếng Anh người ta gọi đó là pronouns. Okay. Đại từ nhân xưng. Dừng để xưng hô đúng không dùng để xưng hô trong tiếng Anh và trong tiếng Việt nha cô lấy một ví dụ nào các bạn tập trung ở đây nào cô lấy ví dụ nào về đại từ nhân xưng ôi các con vào một quả vào đại từ nhân xưng thì trong tiếng Việt mình có rất nhiều các đại từ nhân xưng ví dụ như tôi là một này con à, tớ mình À, hoặc là nếu mà các bạn đang nói chuyện với một ai đó ví dụ như cô đang nói chuyện với các con để cô giảng bài này kể cả các bạn trên livestream hay là các bạn ở trên zoom đúng không thì cô gọi là các bạn đó hoặc là các con thế là cô xưng hô xưng là cô và gọi các con là con đó thì người ta gọi đó là xưng hô nhưng đấy là ở trong tiếng việt và trong tiếng việt mình có rất rất rất rất nhiều cách để xưng hô đúng không nào còn trong tiếng Anh thì à, cũng hạn chế hơn một chút thì hôm nay cô sẽ dạy các con một số các đại từ xưng hô cơ bản nhá thứ nhất nào khi mà các bạn muốn chỉ tôi tớ mình con à, cháu đấy nói chung là chỉ về bản thân mình nói về bản thân mình thì các bạn sẽ dùng đại từ nhân xưng là ai ai viết này ai ai ok ai nhớ nha khi các con muốn nói về bản thân mình muốn xưng mình nói chung là về bản thân thì mình sẽ dùng đại từ nhân xưng ai ai ok nào đọc lại một lần nữa nào lấy cái bút chì đâu nhỉ cái bút chì của các con lấy cái bút mực của các con đâu chỉ vào mình không I ok one more time I rồi một người nhá khi tiếp theo đến cái thứ hai đâu rồi các bạn đừng spam nữa ai rồi tiếp theo nhá khi các con muốn nói về một người bên cạnh à, đang nói chuyện đúng không mình đang nói chuyện với người ta rồi mình đang à, trực tiếp chỉ đến cái người đó người ta gọi là đang tương tác với người ta đó cái những cái người mình đang tương tác cùng nha mình đang nói chuyện cùng này hoặc là mình đang ở cạnh này mình đang nói chuyện trực tiếp này thì mình sẽ dùng đại từ nhân xưng để chỉ cái người đó đúng không chỉ cái người này đây ví dụ cô đang nói chuyện với một bạn bình nước màu xanh đúng không cô đang chỉ cái bạn này đây bạn bạn bình nước một xanh đúng không thì gọi là you ok you đúng không you một cái bạn này cũng gọi là you mà có cả bạn notebook hay là bạn uh, bottle water đúng không bottle thì cũng gọi là you hết you là bạn hoặc là các bạn you bạn hoặc là các bạn khi cô đang nói chuyện với một người hay là hai người hay là ba người năm người đấy thì giống như việc là mình nói chuyện với bố với mẹ đúng không thì mình xưng là ai còn mình uh, gọi bố gọi mẹ là you khi và chỉ khi mình đang nói chuyện với họ mình đang trực tiếp đứng trước họ và mình đang thực sự là <laughs> nói chuyện với họ hay là mình đang tương tác á, thì mình mới gọi là you khi mà cô đang giảng bài cho các con thì cô cũng gọi tất cả các con là you đúng không là các bạn là bạn là con đó thì cô sẽ gọi là you được chưa nào các bạn từ ai và từ you đã hiểu chưa nhỉ do you understand do you understand okay do you understand các bạn nào cầm đây cô vừa mở chat rồi các bạn nào hiểu nào Yes, ok. Cô sẽ để chat nha, các bạn không spam nha, các bạn spam là cô sẽ khóa chat và các bạn sẽ không được chat nữa. Được không? Rồi, tiếp tục nha Đến phần này là viết vào vở chưa đã? Viết vào vở chưa đã? Rồi, viết rồi đúng không? Ok, tiếp tục này. Tiếp tục một chút nữa này. Đang tiếp tục một chút nữa này. Là khi mà con đúng không khi mà mình này đang muốn chỉ một anh chàng ở đằng xa đó đây muốn chỉ một anh chàng để nói cho người khác đang muốn chỉ một chàng để một cái cậu bạn nào đấy hay là một bạn con trai một chú một bác nào đấy mà giới thiệu cho người khác đúng không để giới thiệu để để nói về anh này cho người khác cho người khác nào ví dụ như trên bảng nhìn lên bảng nhá ví dụ như bạn này bạn này đang nói với cô cái bạn áo xanh này này bạn bạn áo xanh này này đang nói với cô đang nói chuyện với cô và muốn giới thiệu cho cái bạn mà đang áo vàng đây là anh ấy đó anh ấy thì dùng từ he các con đọc theo nào he one more time he chỉ một và một anh ấy ví dụ nhá khi các con muốn giới thiệu một bạn nam khi các con muốn giới thiệu một bạn nam này cho một cho mẹ chẳng hạn đấy bảo là mẹ ơi con có một cái bạn mới đấy bạn này là nam bạn ấy thì 6 tuổi he is six years old à ha cậu ấy thì 6 tuổi thì mình giới thiệu cho người khác thì mình dùng he ghi vào nào anh ấy cậu ấy Hi rồi tốt lắm, tốt lắm. Tiếp tục nha. Tương tự như vậy, khi mà các con muốn giới thiệu một bạn cho người khác mà là nữ thì mình sẽ sử dụng từ đó là từ she, he, she đúng không? Là nữ này. Đó, con muốn giới thiệu một bạn mới cho cho bác để cho bạn khác này đúng không thì con muốn giới thiệu bạn nữ đó thì con phải dùng từ she cô ấy cô ấy thì 6 tuổi đúng không bạn ấy thì 6 tuổi bạn ấy là bạn mới của con she she she ok khi và chỉ một bạn nữ bạn đang nói về rồi đã xong từ she các bạn ghi chưa đã kịp ghi chưa she tốt lắm she ok nhớ nhá âm rất là mạnh she she chứ không phải là si si là nhìn nhưng đọc cô ấy phải là she she ok one more time she rồi phân biệt nha nếu các con đọc chỉ là si thôi si à, chữ cái si là một này hoặc là si là nhìn còn cái từ mà chỉ cô ấy người ta đọc là she she ok tốt lắm nào nào tiếp tục mình tiếp sang từ khác nhá đó là từ eat uh -huh, eat eat nó có nghĩa là nó nó ô oh, ở ngoài kia trời đang mưa khá là to ở ngoài kia trời đang mưa khá là to thì nếu mà các bạn thông cảm cho cô một chút nhá nó sẽ hơi có tiếng ồn một chút ok tiếp tục bài nào mình muốn nói và muốn chỉ một vật khác này ví dụ cô muốn chỉ uh, hộp kem này đi ok it nó ok it is red nó thì màu đỏ it is pink nó thì màu hồng Ờ. It is blue. Nó thì màu xanh dương. Okay, It is black. Nó thì màu đen. And uh, it is a notebook. Nó là một quyển vở. Đó là từ it khi mình muốn nói về một vật, một con vật hoặc là một sự vật, sự việc thì mình sẽ dùng từ it again it it rồi tiếp tục có từ we nhìn vào bức tranh nhá chúng mình này chúng tớ này chúng tôi này chúng ta này đó cả lớp chúng mình ờ, chúng ta có thể dùng từ we đúng không chúng mình chúng tôi hoặc là chúng ta nhìn vào trong tranh là chúng mình chúng tôi hoặc là chúng ta mình sẽ dùng từ we chỉ từ hai người trở lên đó và trong đó có bản thân mình nha nhớ nha là phải có bản thân mình ở trong đấy thì mình mới nói từ we ok từ we yeah dạ. we chúng mình chúng tôi chúng ta à ha thì mình sẽ dùng từ we ghi nào I là tôi này you là bạn hoặc là các bạn he là anh ấy she là cô ấy it là nó sự việc hoặc sự vật đó we là chúng tôi chúng ta chúng mình và từ you cũng là cô vừa dạy rồi có từ you này là chỉ bạn hoặc là chỉ các bạn mà mình đang nói chuyện đang tương tác đúng không và từ cuối cùng đó là từ dây ok các bạn đọc nào nó hơi khó một chút nó không phải là cái dây cái dợ cái dây cái dợ loanh quanh mình như này đâu Đó là dây giờ dẩy lưỡi các con đặt ở giữa hai răng dưới hai hàng răng nha và các bạn phát âm này khi phát âm thì các bạn dùng lưỡi vào dẩy ok dẩy khi và chỉ khi nói về một đám đông nhưng không hề có mình trong đó đúng không dẩy họ hoặc là uh, chúng nó đấy cũng là có thể dùng cho người và đồ vật được riêng cái từ dây thì mình có thể dùng được cả cho người cho cả đồ vật sự vật sự việc ok các bạn đã ghi chú được kịp vào vở chưa ok dây dây <laughs> dây nào nó dây dây nó lại là khác dây khác nó phải là dây dây ok nào mình sẽ liệt kê lại một chút nha nào mình liệt kê lại một chút nào cô sẽ tắt cái này đi uh ừ -huh. bài này ờ, nếu mà những bạn nào học rồi thì sẽ rất là dễ nhưng có những bạn chưa được học đúng không thì mình sẽ phải học từ đầu cho nó dễ cho nó nó, nó đồng bộ lớp mình nhá ok đầu tiên ai tôi đúng không you bạn chỉ bạn ấy, người mà mình đang nói cùng ấy. Thì anh ấy, uh, chú ấy, bác ấy cũng được. Đúng không? Chỉ cái người mà mình muốn hướng đến mà là nam. Tiếp tục. She, cô ấy. Bạn nữ ấy. Uh -huh. It, nó nó vật đó việc đó việc nha việc nha covid viết uh, ờ, à, viết lại nào nó này vật đó này việc đó này ok đây là cô viết vào đây rồi đấy nhá mà bảo là con không nhớ thì là không được đâu we we chúng tôi chúng mình ừ. You là các bạn rồi, cái này thì dễ rồi. You này, vừa là bạn này. Có thể là con đang nói một người mà con đang nói với nhiều người thì con cũng nói là you, các bạn. Còn they, they trường hợp đặc biệt là dùng được cho cả người, mang nghĩa là họ. Dùng được cho cả đồ vật, sự vật và sự việc. Thì mình nói là uh, chúng nó um, OK những việc đó uh -huh. ok có những bạn nào mà chưa ghi kịp thì mình sẽ xem lại video nha còn bây giờ mình sẽ phải làm bài tập nào có từ I you nào I nào I you he she it we you they thì các bạn comment cho cô các bạn comment cho cô biết một câu hỏi này câu hỏi cả lớp rằng những đại từ nhân xưng nào ở dưới đây I, you, he, she, it, we, they là đại từ nhân xưng số ít số ít ở đây có nghĩa là từ một chỉ một chỉ một nào các bạn comment cho cô nào số ít nào số ít nào đại từ nhân xưng số ít các bạn comment nhá các bạn comment nào à, số ít số ít là chỉ có một người thôi một người thôi có mỗi một cái nào có mấy cái cơ mà có ai đúng rồi này có từ ai đúng rồi chính xác chỉ một người tôi chỉ bản thân mình là số ít một đúng không chính xác tiếp theo mỗi từ ai rồi biết mỗi từ ai với từ ít rồi nào từ ít ờ đúng rồi từ ít cũng là chỉ việc đó vật đó và cũng chỉ một vật thôi đúng không rồi tiếp tục <clears throat> từ nào nữa rồi tốt lắm tốt thủy an tốt tú phương tốt có từ he đúng rồi anh ấy cũng chỉ một one the only one the word uh, she okay good the only one có ai này có he có she có it rồi này uh ờ -huh. còn lại đúng rồi còn lại các từ như từ you you này bởi vì là còn có nghĩa bởi vì từ you còn có nghĩa là các bạn nữa cho nên nó được quy vào là một đại từ nhân xưng số nhiều ok you các bạn này là từ hai người trở lên đúng không hai người trở lên có từ we chúng tôi cũng từ hai người trở lên uh -huh. và từ they họ cũng từ hai người trở lên ok nhớ nha tốt nào có từ I she he it là đại từ nhân xưng số ít nào I he she it đại từ nhân xưng số ít bởi vì nó chỉ một và một người còn lại we you they là các đại từ nhân xưng chỉ số nhiều bởi vì nó chỉ từ hai người trở lên ok bây giờ cô sẽ check comment nào tốt lắm các bạn tốt rồi bây giờ để củng cố cho việc mình học thì mình sẽ làm một chút bài tập nha các bạn nào chuẩn bị nào tập tất cả dưới bút xuống và chuẩn bị đặt tay lên phần chat ok chuẩn bị đặt tay lên phần chat nha để mình có thể comment nhanh cho cô tất cả các đáp án nha are you ready are you ready for the exercise nào chuẩn bị nào chuẩn bị nào ready if you ready If you ready, just comment to the chat to let me know that you are ready for the exercise. Dạ, yes, okay, yes. Mình học đơn giản nhưng mình phải chắc nha. Ok, đợi con một chút nào, một chút thôi nhé. Uh -huh. Okay. We go on the exercise one. Look at the screen. Look at the screen now. Nào các bạn đã nhìn thấy màn hình chưa? Yes. Yes. OK Mình đã nhìn thấy màn hình nha việc của các con và cô ngày hôm nay chúng mình sẽ phải uh, hoàn thành cái bài tập này được chưa mình sẽ hoàn thành cái bài tập này nhá ở đây mình có bốn người ở đây mình có bốn người và có năm đáp án we have four people here and five answer here and based on the circle we will choose the right pronouns dựa vào việc cái khoanh tròn này nó đang ở đâu thì mình sẽ chọn đáp án đúng với đại từ nhân xưng chỉ cái ảnh đó ok yes now the first picture cái bạn cái mi à, mi là tôi đúng không mi tôi đang say hi thì cái vòng tròn này đang chỉ cái bạn đang say hi thì đại từ nhân xưng tương ứng là gì đấy Which answer? Which answer? You? You? You? Is this you? Là cái gì? Ừ, thế cô thử chọn you xem đúng không nhá? You hay là ai nào? Có hai luồng đáp án rồi. Chỉ tôi, chỉ tôi chỉ tôi nhá chỉ tôi này chỉ tôi này đang nói này tôi bản thân tôi đang nói thì mình phải dùng yes correct I nhớ nha chỉ tôi khi mình đang nói mình dùng I Đấy, các bạn đọc lại nào I ok I tốt tiếp tục next nào bây giờ đến lượt bạn bạn ờ, cái bạn cái tôi đúng không mi trong tiếng anh là tôi này tôi này đang nói chuyện với bạn ly ok đang nói chuyện bạn ly hai bạn đang trực tiếp nói chuyện với nhau và đang tương tác với nhau đúng chứ đúng hoàn cảnh không nào thì mình gọn cái bạn ly này là gì là gì nào hí hí you chính xác bạn khi mà mình đang tương tác với một người nào đó trực tiếp hoặc là mình đang nói chuyện hoặc là mình đang đánh <laughs> you you you ok you ok khi mà mình đang đánh kể cả mình đang đánh ở trong nữa nên là cũng gọi là you kể cả mình đang đi ra ngoài mình đang nũng nịu mẹ chẳng hạn đi ra mẹ ơi con con thèm ăn kem hay còn gì ấy you give me an ice cream đấy you give me an ice cream please con nũng nịu với mẹ thì con bảo mẹ là mom please you give me an ice cream you ừ, you là chỉ mẹ đang nói đang nói chuyện mẹ à, mẹ ơi từ you cũng cũng thay đó đúng rồi chính xác rồi hiểu chưa hiểu rồi nha cảm ơn nha thank you so much tiếp tục cái vòng xanh nó đang ở đâu đây câu thứ ba the third x the third question the third question okay câu thứ ba gì đây bạn này tên Ray giờ yeah, bạn này tên Ray bạn nam uhm, ok bạn đang ngồi xa xa này hai bạn này đúng không hai bạn này đang nói chuyện thì cái vòng xanh này đang chỉ vào cái bạn Ray này dùng gì à, thứ nhất là bạn Ray không đang trực tiếp nói chuyện với hai cái bạn này vì vậy bạn ấy chỉ có thể một là he hai là she đúng không mặt thứ hai bạn Ray lại là con trai vì vậy mình sẽ chọn đáp án là Ồ, oh, cả lớp làm đúng rồi. He, chính xác. He, ok, he. He, tốt lắm, he. He, đó. Tiếp tục. Cái vòng xanh lại đang chỉ vào bạn Cat bạn cat bạn cat thứ nhất bạn cat không đang trong cuộc nói chuyện đúng không bạn cat đang không nói chuyện trực tiếp với hai bạn kia bạn cat không hề đang nói chuyện trực tiếp với hai bạn kia và dữ liệu thứ hai là bạn cat thì là bạn nữ vì vậy đáp án ở đây là she exactly she các bạn làm tốt lắm có vẻ là rất là hiểu bài rồi she cô ấy bạn nữ ấy đúng rồi các con làm đúng lắm tốt lắm tốt lắm rồi tiếp theo nhỉ ok nào cái vòng tròn nó đang nảy bằng hình con chim yeah it's a bird ok và cái cái cái cái chú chim nhỏ này thì không hề đang nói chuyện được với cả các bạn các bạn ấy đang nói về chú chim đó thì they are talking about the bird so we call this is it Yes, it is. Exactly. It. Các bạn nào vào lớp 4. It. Nó. Rồi, tốt lắm. It. It. It. Tốt lắm. Nào, tiếp tục. À, bây giờ bài khó hơn một tí. Bài khó hơn một tí. Cái vòng tròn này nó đang chỉ nó đang chỉ hai cái người đang nói chuyện với hai cái người cùng đang chào chúng ta đây này hai cái người cũng đang chào đây hai cú hai người cũng đang nói chuyện đây hai người cũng đang nói chuyện đây đúng không là gì đây hai người cũng đang nói chuyện nào we hay là dây nhỉ we hay là dây có đang có hai luồng hai luồng các bạn đang tranh đấu rất là rất là gay cấn đó là huy hay là dây nào comment cô biết nào huy hay dây nào oh my god <laughs> nào nhớ nhá huy chúng tôi chúng mình chúng tớ đúng không thì từ cái chữ tôi này tôi đúng không tôi đây tôi đây rồi tôi đang ở đây rồi có bản thân mình trong cái nhóm đấy thì phải gọi là gọi là gì gọi là gì rồi có bản thân mình trong cái nhóm người đấy we exactly chính xác các bạn rất thông minh we có bản thân mình trong cái nhóm người đó hai người trở lên thì mình gọi là chúng mình chúng tôi chúng tớ hay trong tiếng anh mình gọi chung một từ duy nhất là từ we ok we chúng con chúng mình chúng tớ chúng tôi <laughs> Ok, tốt lắm. nào, next. Okay, so what else? Trong này thì hai cái bạn uh, thứ nhất là mình với cả cái bạn à, này thì đang nói chuyện với hai cái bạn mà trong đó có bạn Ly. Rồi nói chung là hai cặp này đang nói chuyện với nhau. Hai cặp này đang nói chuyện với nhau, đang tương tác trực tiếp với nhau, đang nói chuyện trực tiếp với nhau thì dùng từ gì? Which word which word dùng từ gì nào you chính xác khi mà đang nói chuyện trực tiếp này tương tác này hay là đang đánh nhau đi chăng nữa <laughs> ok kể cả đang đánh nhau đi chăng nữa nhá you you you you ok tốt tốt lắm rồi next và cuối cùng cuối cùng nào cuối cùng rain cat rain cat đang ngồi ở phía xa đúng không đang ngồi phía xa ờ lại còn cả cái bạn bird kia nữa có cả cái bạn cái con chim kia nữa đây thì uh, uh, có đang nói chuyện trực tiếp không không đúng không không hề đang nói chuyện trực tiếp không hề đang nói chuyện trực tiếp mà lại chỉ một nhóm mà gồm ray này gồm cat này gồm cả cái, cái con bird nữa con chim nữa là có ba vật thể rồi thì dùng từ gì khi mà không nói chuyện trực tiếp này không tương tác này thì mình dùng từ They chính xác. Cô nhìn thấy các bạn comment rất là tốt, học bài rất là tốt. They correct. Okay. Correct, correct. Rồi tốt lắm. Đấy là bài đơn giản thôi đấy nhá, mà bài phức tạp hơn thì à biết thế nào đây. <laughs> ok. Uh ừ -huh. Hôm sau mình sẽ học bài khó hơn một chút hôm sau mình sẽ học bài khó hơn Ok, các bạn làm tốt lắm. So, đấy là mình đã học xong rồi. À, I cái này hơi khó, cái này chưa cho các bạn làm được. Uh ừ -huh. Cái bài sau là sẽ hơi khó nào. Các bạn đã nổ não chưa? Những bạn mới học ý những bạn học rồi thì đương nhiên là các bạn học rồi không lo lắm nhưng các bạn mà mới học thì nó hơi nặng một chút nhá các bạn nào ôi ship là kiểu thiếu chữ e nha con nha nó hơi khó một chút cho nên là mình phải có quyển vở là như vậy đó nào nhớ nhá I he she it là đại từ số it you we, they là đại từ số nhiều. Số ít là gì? Số ít là chỉ một. Cứ một là ít. Không cũng là ít. Còn cứ từ hai trở lên thì nó là số nhiều. Ok. Cái này cô sẽ gửi lại cho các con trên nhóm Zalo sau để cho các bạn dễ theo dõi nhá. Cho nên không phải lo nhá. Next. Ok read, listen, and then talk the dialogue. Uhm. Nào, hôm bữa nào, hôm bữa nào mình sẽ... Cô ơi, con vừa bị out. Ừ, con vào được rồi đúng không? Cô thi tiếng Anh với con ạ. À? Ai thi tiếng Anh? Ai thi tiếng Anh với cô nào? Ngọc Ngà, ui Ngọc Ngà không thi được. <laughs> Ai thi tiếng Anh nào? Bây giờ có một bàn bạn hội thoại. Cô sẽ là Alex còn bạn nào sẽ là Mia comment cho cô nào ai sẽ là Mia đây ai sẽ là Mia út tôi chả nhìn thấy cái gì này à ai giơ tay nào giơ tay nào giơ tay rồi raise your hand nào raise your hand to let me know that you are ready Ok, cô nhìn thấy một bạn rất là mới. Cô nhìn mấy bạn rất là mới. Bạn uh, Thùy Dương à? Ờ, bạn Thùy Dương mới lắm. Xem nào thử xem bạn Dương nào đã học ở Pantado rồi đúng không thì xem là kiểm tra qua qua xem học sinh của Pantado thế nào nào con mở mic lên con ok hello Thùy Dương hello teacher yes so um how are you today I'm happy are you happy your voice is not happy <laughs> your voice is not happy <laughs> okay uh, our mission today is read out loud the dialogue and we will translate this dialogue into Vietnamese. Con hiểu là nhiệm vụ của chúng mình hôm nay là gì không? Hôm nay mình sẽ đọc cái đoạn hội thoại này cho các bạn và dịch đoạn hội thoại này cho các bạn nhá. Có sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. Yes, okay. I'm um, Alex and you are Mir. First, wow, that's a cool dino dinosaur. I hope its hand is small here and longish. Oh my God, look at this. Okay, I know, tôi biết nó đúng không it has a small head small head uh -huh. nào bạn nào mà đang dùng à, điện thoại thì chắc chắn là hơi à, khó khăn đấy có phanh to nhá nào cái cái cái đầu của con uh, dinosaur này này ok um, thì là nó có cái đầu như nào small yes small con đọc nào small head small head a small head A small head. Head. It's a dog, head. right? Okay. D. Okay. It has a small head. Con đọc lại nào. It has a small head. It has a small head. Okay. Nó có một cái đầu nhỏ. And và đúng không? A long neck. Yes. Now a long neck long neck neck neck neck neck tốt lắm a long neck đâu cái nào nhỉ là cái này này cái cổ thế nào ui cái cổ dài lắm đúng không con đọc lại cả câu nào Mia I know it has a, a small hair head and a long neck nào con đọc lại nào cố gắng lên nào cô sẽ giúp con chỉnh và cả các bạn cũng thế đúng không các bạn nào xem nhá các bạn xem và các bạn luyện theo chút nữa cô sẽ mở đài cho các con nghe để kiểm tra xem chúng mình đọc đúng chưa nhá I know nào Mia đọc cho cô nào I know yeah. I know ừ. Ừ. it has it has không phải it, it has it has it has has, has. It has. Yes. Tốt, tốt lắm. A small head. A small head. Con để tay lên đầu nào. A small head. A small head. And là và đúng không? And uh, a long neck. And a long neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Rồi, tốt lắm. Con biết tại sao mình lại phải đọc như thế không? Là tại vì bạn ấy đang tả cái con dinosaur này cái con um, cũng có thể nói là khủng long yeah. Dạ. ok thì uh, cái con này là cái con mà ở dưới đầm đầm dưới nước ấy cô quên mất tiếng việt của nó là gì rồi có các bạn nào biết tiếng việt comment cho cô nhá ok Ờ, long. Okay, I know it has a small head and a long neck. Con thấy không? Nó giống như tiếng Việt mình ấy tớ biết nó thì có một cái đầu nhỏ và một cái cổ dài đấy con nói tiếng việt như nào thì con nói ngữ điệu tiếng anh y như thế các bạn nhá con nhá I know it has a small head and a long neck con nói lại nào Mia Đọc câu nào câu một câu cô đang nói I know I ừ. know I know. Tiếp nào. His hand a small hair. Head. And head. Yes. Head. Head. Head. Head. Head. Nó giống như cái từ hết và mặt nhau ấy nhưng mà mình lại thêm một chữ đầu chữ đầu ấy. Head. Head. Head. Head. Ok, nào con đọc lại cả câu nào cố lên nào, cố lên nào. I know it has a more head. It and has a and and gì nhỉ? Cô không nghe and rõ. And a long neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Ok, tốt. Tại sao nhỉ? Cô biết là học lớp cô Ngọc thì sẽ hơi mềm một chút tại vì là cô bắt đọc chuẩn nhưng mà cố lên con nha cố lên con gái nhá Đó, tiếp tục nào tiếp tục một bạn nữa nào thank you thùy dương ok một one more à đây các bạn comment cho cô rồi khủng long cổ dài ừ đúng rồi khổ lắm cô đấy cô giáo mà quên mất cái từ cái con này đấy mà để các bạn nhắc này còn bạn nào nữa nào đọc tiếp nào bạn nào nữa nào Nguyễn Hoàng Ngân nhá bạn Ngân đâu nhỉ Okay. Okay. Hello, Ngân. Hello, teacher. Yes. Okay. I am Alex and you, Mia. Okay, we will continue the conversation. Yeah. So, does it have a long legs? Does it have a long leg? <laughs> Câu này cô sẽ đọc với con trả lời thế nào? No, it don't. Doesn't. Doesn't. Okay, great. It has short legs. Okay. Cô thấy nha, kể cả hai bạn nha và rất nhiều bạn um, mắc một cái lỗi khi đọc ấy là ở mấy chỗ đại từ này các con toàn thêm s rồi. Thêm âm s rồi đúng không? Đúng chứ, đúng cái tại sao lại có cái lỗi đấy? tại vì mình chưa nghe nhiều chưa đọc nhiều chưa quen đúng không nhở thì mình phải luyện nhiều nhá cô dịch qua đoạn này một chút wow that's a cool dinosaur thì đây wow đúng là một cái con khủng long cổ dài trông rất là khu ngầu ấy khu đẹp ấy cũng có thể gọi là đẹp rất là tuyệt nhìn trông rất là đẹp thì bạn Mia trả lời là I know it has a small head and a long neck. Tôi biết um, nó có một cái cổ à một cái đầu rất là nhỏ, một cái đầu nhỏ, a small head và một cái cổ dài, a long neck. Và bạn Alex tiếp tục hỏi Does it have long legs? Bạn Alex hỏi là nó có ờ những cái chân dài à đúng không thì bạn Mia trả lời no it doesn't it has short legs nó thì có những cái chân rất là ngắn đây đây đây đây đây, đây. chân ngắn lắm ok rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe nhá thank you ngân cố lên đọc đọc nhiều ngân nhá về nhà luyện đọc nhiều nhá luyện nói nhiều nhá ok Let's listen to the dialogue. Page 30, Activity 8. Listen and say, Wow, that's a cool dinosaur. I know. It has a small head and a long neck. Does it have long legs? No, it doesn't. It has short legs. Mm -hmm. Wow, that's a cool dinosaur. Mia said, I know it has a small head and a long neck. Alex said, does it have a long legs? Mia answered, no, it doesn't. It has short legs. Okay. Okay, đây là một đoạn hội thoại nói về việc hai bạn nhỏ đang có một món đồ chơi rất là xinh và đang diễn tả đang miêu tả lại chiếc uh, dinosaur con khủng long uh, cổ dài đúng không thì đây cũng là một bài tập về nhà cô sẽ giao chi tiết về cho các bạn vừa đọc và vừa dịch nhá ok vừa đọc này hội thoại này và dịch sắp vở cho cô nữa đó bài hôm nay rất là nhiều còn uh, hôm sau mình sẽ học chi tiết hơn về ngữ pháp còn bây giờ thì cô sẽ cho các bạn cô sẽ cho các bạn nào cô sẽ cho các bạn làm tiếp một bài nữa ok chúng mình sẽ phải hoàn thành cái bài này <laughs> listen and color to complete the monster ok the monster here các bạn nào tiếp tục bài tiếp theo nào bài cuối cùng trong buổi ngày hôm nay mình sẽ nghe này encounter to complete the monster đây cũng là một bài tập tuy nhiên cô sẽ hướng dẫn các bạn làm ở đây trước nha Ok mình sẽ nghe này và tô màu những cái bộ phận trên khuôn mặt của chú quỷ này à ha monster quỷ are you ready cô đọc tin nhắn đi cô Ôi trời ơi, cô xin lỗi nha, lớp đông lắm mà bài thì khó. Đây là hôm sau cô gọi nhá, cô thương, cô yêu nhiều nha các con nha. Yêu lắm luôn đi tim này, yêu ngoa. Đấy, là tiếp tục nào làm bài tập nha. Nghe kỹ nhá. Page 36. Activity 27. Complete the monster. Listen and color. Mm -hmm. Look at the monster. He has two short legs. Look at the monster. He has two short legs. Ok, đó là gì ta? Nghe lại nhá. Listen and color. Look at the monster. I'm sorry, I'm sorry. Complete the monster. Listen and color. Look at the monster. He has two short legs. Okay, look at the monster. He has two short legs. Okay, nó là gì đây? Gì đây? Biết không? Ôi trời ơi, nào các bạn nào các bạn nào bài tập đâu? bài tập bài tập nào đâu nhỉ cô con các con đừng dọa cô như thế cô buồn đấy nha các bạn xem như thế nào bây giờ tự tin đúng không rồi Rồi, ờ, cô đang gọi bạn ấy, bạn mở mic cho cô nào. Hello. Oh, cô mở mic cho cô nhá. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Hello, teacher. Teacher. Oh, oh, my God. Oh my God. Your voice so sweet. Okay. Okay, come back to the lesson. Người ta biết là người chủ trì gì? Hả? Sorry, teacher. Yes. Um, the the radio says something. And color. Look at the monster. He has two short legs. okay, trong đài vừa nói cái gì nhỉ? Two short legs. Oh my god, two short legs. And um, here, right? Okay, two short legs. Mình nghe tiếp xem nó màu gì nhá. Yes. He has four long arms. He has a four gì nhỉ? Four gì nhỉ? uh, orange. Orange. No no no no. Nó không nói về màu, nó nói cái gì? Nó nói cái gì? As two short legs. He has four long arms. Đó. He has long orange. He has cái gì? Nghe lại nhá. Nghe lại cả lớp nhá gần đúng rồi không phải orange đâu <laughs> a monster he has two short legs he has four long arms ừ, anh ấy ngoài hai cái chân ngắn ra thì còn có những cái gì ấy nhỉ he has long long uh ừ -huh. long gì cố lên nào cố lên nào long gì ta nghe cái từ nó không thể rõ được trên cái màn hình này cô ạ ờ thế cô gợi ý nhá he has two short legs he has four long arms arms ý <laughs> ok arms có nghĩa là cái cạnh bốn cái tay dài đúng không con yes i know yes you know ok tiếp tục nào hôm nay con hỗ trợ cho các bạn nhá con trợ giảng cùng cô nhá Next. Look at his face. Look at his face. Ok, con đang look at his face chưa? Cả lớp đang look at his face chưa? Yes or no? Yes. Yes, ok. Nhìn vào mặt của bạn đấy nhá. Tiếp tục nào. He has three small eyes A. Gì nhỉ? Gì nhỉ? Cái câu này là gì nhỉ? He is He is three small eyes. He has. Anh cái bạn này có he, anh này đúng không? Anh ấy có không? He has. Ờ. has ờ. He has sm small eyes. Ờ, three small eyes. Yes, and gì nữa nhở, gì nữa nhở, cố lên con, bây giờ cô tiếp nhá. Nó hơi hơi nhanh một tí thôi nhưng mà cố gắng nhá. Big mouth. Big, big gì nhỉ? Big, big mouth. Oh my god. No difficulties for you, girl. Con học rất là tốt. Tiếp tục nào. Big mouth. And, and a big nose. And a... And a big nose. Oh my god, great. So good, baby thế mà chả thấy bao giờ gửi tập về nhà cho cô kiểm tra nhá con quen học tiếng Anh khác quá hmm. he's funny yeah he's funny ok hôm nay thì bạn và um, cô đã tìm cho các con đúng cái đoạn hội thoại này để mình tìm xem những đặc điểm đúng không để mình đánh đúng không thì bài tập của các con về nhà hôm nay đây là bài thứ ba và cô sẽ gửi bài này về cho các bạn để con hoàn thành vẽ lại cái bạn này nhá và tô màu nhá Okay. So it's the end of the class. Các bạn comment ở à? cô uh, các bạn comment này nhớ nha, sau là comment bài tập nha. Đấy như các bạn này comment rất là tốt này. Okay, teacher. Yes, okay. It's time's up. Time's up today and uh, I will share you all the exercise on Zalo group. Mình cô sẽ chia sẻ bài tập về nhà ở trên nhóm Zalo này và có cả video bài hôm nay vì vậy cô yêu cầu cả lớp xem lại video và viết lại ôi ôi trời ơi <laughs> có bạn nào đang share màn hình bạn nào đang share màn hình vậy không share nhá cô đang nói nhá thì nhá cô sẽ gửi lại video này cô sẽ gửi lại video và các bạn sẽ tổng hợp lại bài ghi từ đúng không ghi từ ra và các bạn sẽ hoàn thành cho cô ba bài tập sẽ có ba bài tập đó sẽ có ba bài tập bạn nào đang xem screen đấy bạn nào đang xem screen đấy không vui nha not funny ok it's not funny and và các bạn sẽ gửi bài cho cô ở trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con đúng không nhỉ giỏi tiếng Anh cùng con nhá. Rồi thì bây giờ cô xin phép được tạm biệt các bạn nha. Ok, goodbye. See you soon. Bye bye. Bye bye. bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye teacher. bye teacher. bye teacher. bye teacher. Rất bye to con đang cảm ơn bye bye bye bye bye bye bye bye